hồng kim nó bự nó thoáng mát nó nằm cao nhất khu luôn thì lúc đó đó là nó sẽ đón những tia nắng đầu tiên chiếu vào chết mẹ em corona rồi xong rồi gió em gió nó thổi corona qua nhà hàng xóm rồi giả sử nếu mà có corona mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó quan trọng là mình phải sống câu đề like em mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó quan trọng là mình phải sống kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo Dreamer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Bây giờ anh chơi à, một mũ này làm ba cái à, video được nổi không em? Chơi vậy cho có giá trị thương mại và hôm nay anh sẽ làm 3 video về kinh doanh Đúng chiều môn, đúng sở trường luôn Cái video đầu tiên á Là bây giờ cái cách mà chúng ta kinh doanh thành công Trong cái mùa dịch Corona này yes. Thì bây giờ á Cái tác hại lớn nhất của dịch Corona là cái gì? Là kinh tế nè uh -oh. Kinh tế bây giờ chết sạch giải cứu thanh long rồi giải cứu chôm chôm rồi giải cứu à, đậu phộng giải cứu súp đồ các kiểu nói chung là rất là nghiêm trọng du lịch thì vắng tanh hàng không thì ế ẩm trời đất cái hàng không bây giờ đi máy bay vắng lắm em vắng lắm mà rẻ nữa còn nhà hàng ăn uống thì thôi đã mặt bằng nhóc nhóc luôn phòng ghim cùi đóng cửa lớp lớp luôn vậy thì cái giải pháp nào để chúng ta kinh doanh nó nó thành công trong mùa corona này nói chung là chỉ có hai chữ đú trend thôi mấy em bây giờ trend sao mấy em làm vậy đi làm muốn ăn làm ăn thì phải quảng cáo đúng không mà muốn quảng cáo thì phải khôn bây giờ cái trend bây giờ là gì khẩu trang đó khẩu trang mấy em mấy em làm gì, gì làm video quay quảng cáo là phải có khẩu trang giống như anh ờ, tập gym mà đeo khẩu trang thấy giống khùng không anh cũng thừa nhận anh khùng luôn mà đó nhưng mà anh anh anh anh anh đeo khẩu trang anh tập gym anh để là một tấm ảnh để đời đúng không mà để được cái này nè thấy cái này quen không phải không cái này ra, đấy um, um. một thế kỷ sau tấm ảnh nó vẫn còn đó là anh đang đú trend mùa corona đó bây giờ cái chữ khóa corona nó quan trọng thôi em làm video quảng cáo hay làm gì tôi phải gắn hashtag vô cái corona đó để tụi em gọi là bú trend đại pháp rồi bây giờ bú trend corona xong thì phải làm thế nào nữa chúng ta phải tiếp tục bú trend cái bộ đồ mà áo giáp á cái bộ đã bảo hộ như mấy em phiền da đó mấy em muốn quấn vô này nọ cộng vô xịt xịt á đó đủ trend không vậy thì vậy thì anh làm cái hành động nào để thể hiện cái sự đủ trend đó phun khử trùng quận 12 đó thấy không anh gì làm marketing bài bản không anh bỏ mấy triệu bạc ra thuê công ty vô ai phun khử trùng cho Dương Nguyễn cái nha nhưng mà khi ông đi phun khử trùng á ông nhớ mặc đồ đẹp nha tôi quay phim tôi lên hình video tôi triệu view thằng kia nghe nó không dám phun luôn em mấy thằng làm công nhân nó đi phun thôi nó nghe video triệu view vậy hả được rồi để bữa đó em đeo bảo hộ cho nó chắc cú vô lên hình ảnh đồ ngon lành nha không biết nó có lên ngon không tao không chả biết tại bữa đó hắn qua em bữa đó hôm qua bữa đó buổi tối à, tối bữa đó là anh ngồi anh đú anh đú trên bigo trời đất ơi má chịu khó cài lắm ba cài vừa facebook nè youtube nè qua cài bigo tối tối lôi mấy con idol bigo ra đam nó sóc dưa lên nó tức nó tức cái nó lên diễn đàn của nó nó đam lại âm nó lôi hai chữ duy nguyễn nó đã chửi mấy em từ đó fan từ đó biết âm từ đó qua nó coi má duy nguyễn nào láo dám chửi idol tao hả mày hả mày nó qua thấy anh đang ngồi hùng biện giữa rừng tam quốc luôn nó ghiền phim á em ông quá nó ghiền phim tam quốc cái họ đá qua kim dung ông anh chơi tiểu long nữ cô long anh bữa tới cái mức tại sao dương quá bị chặt tay anh trả lời tại vì lúc mà con nhỏ mà gọi là là là là là là, là quách phù á nó ngã vào lòng dương quá nó ngã bên này mà cái tay dương quá không biết làm việc nó thấy cái tay vô dụng quá nó chặt luôn trời ơi tụi nó phái cười từ đó là nó thành fan của anh mà chỉ chiêu cho bây giờ đó muốn muốn gọi là làm marketing online muốn phát triển những thương hiệu đó cứ đi từng cái diễn đàn đâm bị thấp thọc bị gạo tự nhiên nổi tiếng nha <laughs> đó chiêu số 1 rồi chiêu số 2 trời đất ơi anh nói thiệt với mày luôn tao thề luôn tiền anh phun khử trùng quận 12 nó rẻ lắm nó có mấy triệu bạc à mà tiền tao trả lương cho cái vàng media đúng mới nhiều oh, hai thằng đi sớm em hai thằng sớm một thằng cầm máy quay một thằng cầm máy chụp làm pập pập pập pập bên đó ngày hôm nay mới có clip cho tụi em coi đó đó là nói về cái cái ẩn ý cái mưu đồ sâu xa trong vấn đề làm marketing thì anh làm cái việc đó được lại cái gì mang tính chất quảng cáo và nổ thật ra phun nó cũng quan trọng là mày ơi con corona nào sống nổi trong phòng gym của anh tại sao tại vì phòng gym của anh nó thoáng mát đúng không phòng gym của anh nó bự nó thoáng mát nó nằm cao nhất khu luôn thì lúc đó đó là nó sẽ đón những tia nắng đầu tiên chiếu vào chết mẹ con corona rồi xong rồi gió mấy em gió nó thổi corona qua nhà hàng xóm rồi giả sử nếu mà có corona đúng không em nghĩ cái gió vậy con corona nào đứng nổi mà nó bay dèo dèo liền nên bay về phòng gym của anh làm anh phun khử trùng là mang tính chất biểu tượng đó vậy thì anh duy ngồi chém gió qua anh phun về được lợi không lợi sống lợi mày khách vô tập nhiều khách vô tập nhiều chia sẻ với em luôn bữa chủ nhật đó phun xong phát một thằng phun nó chưa đi về nữa có hai nhỏ mén kia vô đăng ký liền một đứa ba tháng lý do đơn giản nó thấy phùng nó, nó thấy anh di đăng hình phùng trên facebook nó vô nó tập tại vì sao nó sợ chết <laughs> nó sợ chết mà nó đi tập gym đó, cuộc đời nó vậy đó em mình làm mình kinh doanh phòng gym mà đúng không đâu phải là khách hàng nào cũng đẳng cấp cũng rồ đâu khách hàng amateur nhiều lắm em nhưng mà nhiều khi á thiệt sự với em luôn á kiếm tiền từ khách hàng amateur nó còn nhiều hơn phòng gym khách hàng tập tạ nữa Ồ giống như bây giờ á, tao nói thiệt mà luôn, hàng nào mà cho tao vô tập tạ thì tao phá banh đồ luôn đúng không mà tập cũng có con đầu người à còn thằng kia nó tập nó đóng tiền 3 tháng nó tập có 3 ngày mà chừng 10 thằng vậy thôi thì anh đương nhiên là lợi nhuận nhiều hơn mà cao nhiều hơn mà muốn quất vô mấy cái đối tượng đó đó phải bú trèn thôi <laughs> chứ dân tập tạ nó chửi tao không à tại biết không gì nguyễn làm lố quá làm lố kệ tao mày miễn tao có tiền thôi chứ đâu hiểu được nghề thực kinh doanh mấy em tại vì sao tại vì tụi nó đi tập tạ thôi chứ không đi học làm kinh tế hiểu không nên nó đâu biết được nghệ thuật kinh doanh là cái gì À, nó nhiều khi nó còn hỏi anh anh duy ơi tại sao nó có thể sống được uh, gọi là là uh, ngày càng phát triển vươn lên trong cái rừng anti farm với anh tao nói thiệt cho mày gom là cái đống anti farm tao nó cầm được nhiều tiền anh nói chuyện sốc lắm em đó trên mạng nói chuyện cực sốc luôn ngoài đời nói chuyện cực kỳ dễ thương bây giờ nó anh duy nguyễn ơi sau cuộc đời anh giống như hai con người vậy đó là quyền cơ nha quyền cơ không tiết lộ được em còn bây giờ nói chuyện thì nghiêm túc nè thí dụ như trong lĩnh vực gym mình nó kỳ lắm bây giờ mùa corona này thằng chết cũng có mà thằng sống cũng có nữa chết nhiều chứ bạn bè mấy nhóc chết quá trời phòng sống mình anh à. vòng vòng khu này thấy phòng anh ngay càng đông tại vì sao tự bởi chỗ kia nó chạy qua bởi vì điều này tôi mới minh chứng cho mấy ông đó một lần trước tôi nói mà không nghe mấy ông đầu tư vào phòng gym giá rẻ là mấy ông chết rồi tôi thề luôn á ông đầu tư vào phòng gym giá rẻ ông lôi đóng khách rẻ tiền về nó tập gym nó chửi thề không à nó phun nước miếng phèo phèo giờ nhìn nó sợ rồi mùa cúm này sợ chết thì được chứ đúng không gặp mấy thằng tập mẹ cởi trần cởi truột cởi trần cởi truột cái lộn cởi trần thôi không cởi truột em mồ hôi ra nồng nọc như heo nằm lăn lóc trên máy đẩy ngực này nọ kia bố ai dám tập oh đúng không cái con virus corona nó sẽ sinh sôi nảy nở trong những điều kiện ẩm ướt và môi trường tù túng ngọt ngạt à, nó rất là nguy hiểm bởi vì mình phải cần phải vệ sinh chuồng trại mấy em đó nên em thấy em tất cả những phòng gym của BBT anh đều phun thử trùng hết lao công lao từ A tới Z luôn nên phòng của anh luôn tự hào phòng đẳng cấp phòng xoan phòng mà gọi là sạch sẽ đó nên người ta đã tập rất là đông tháng này mấy phòng gym khác tập hết phòng anh tăng doanh thu ngộ chưa nhưng mà cái điều nên sợ nè em tăng doanh thu về hoài nhưng mà lỡ Trung Quốc á, nó không có điều trị được corona đó thì mai mốt dân Việt Nam hết tiền sao tập game cái đó là cái anh lo ờ, ờ. cái đó là cái anh lo bởi vậy mới nói là làm sao để sống được trong mùa corona này thì tùy ngành tùy nghề tùy lĩnh vực mà tụi em phải có cái cách thay đổi thôi tụi em không thay đổi được là tụi em chết liền đó mình phải thu hẹp lại mô hình mình phải cắt giảm nhân sự hay là mình phải gọi là giảm giá hay là mình phải gọi là có cái gói gì kích thích đó, ờ, khách hàng vô thì người ta mới sử dụng dịch vụ của mình và từ đó mình mới mình mới duy trì được doanh thu và mình tồn tại được chứ trong cái mùa corona này là kinh rồi đó mà anh phun khử trùng thật sự á nó các em cũng nên phun đi nếu mà tụi em làm dịch vụ làm thương mại bắt trước anh đi phun không có nhiêu tiền có vài triệu bạc thằng nào không biết chỗ anh chỉ luôn cho đúng không nhưng mà mình mang được một cái biểu tượng về hình ảnh nó thể hiện ta đây là ta đây chấp hành pháp luật ta đây là thuộc dạng ta đây dân trí cao ta đây là ta là vì cộng đồng này nọ kia nổ thôi Mà cái marketing nó là vậy với em nổ thôi thật sự rồi nhiều khi trong nó nói chung là nó rồi làm cái này là mang tính chất biểu tượng đó bây giờ chúng ta có dù muốn hay dù không thì cái dịch này nó vẫn chưa xong đúng không bên trung quốc người ta chưa trị được bên việt nam mình thì cứ hóng từng ngày thôi mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó quan trọng là mình phải sống mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó quan trọng là mình phải sống câu đề like cho mấy em mình phải sống chung nó thôi mình phải có tiền mình mới sống được còn thằng corona con corona như thế nào á thì kệ nó nó mà nhờ anh phun khử trùng bên bên quận 12 vậy đó mấy em cái phòng riêng quận 12 thì em biết rồi đó đúng không nó bên bển là thuộc dạng nói chung là nó cũng hơi ờ, nó hơi nghèo hơn so với bên này bển nó thì nói chung đó là là đường xá thì đông đúc thôi phố phường thì cũng ờ, được được nhưng mà dân ở bển thì nó hơi thưa và nó hơi nghèo nó nó đâm ra thật ờ, người ta sợ này sợ kia đó xong cái mình phun phát một ta vô ta tập giờ cứ nó đã tăng đều đều đều đều à đó nên bây giờ á là là cái phòng bên quận 12 á là cũng là tương đối là đông vào buổi chiều rồi đó mấy em nhưng mà ngộ lắm nha nói mày nghe nè ô cái phòng bên tập gym đông kinh luôn á mà tập yoga không à mày ơi má mấy cái máy tao qua tao thấy ủa có ai tập không có ít à thằng nào fan anh nó tập chứ người không fan anh tao không biết tập bây giờ mới biết ở ngoài xã hội người ta nhồi sọ mày ồ cái vụ này bất ngờ nữa nha trời đất ơi anh làm gym đàng hoàng chuẩn chỉ mà tự nhiên nghe khách hàng nó kể thấy ông ngoại nó làm láo thiệt vô tập yoga tăng cơ giảm mỡ ghê chưa vô tập yoga đẹp người đẹp nết ù nó thần thánh yoga quá trời luôn tao cũng chả biết sao nữa đó nên ở bển á là cái yoga rất là phát triển anh phải dụ khách em anh dụ khách anh quỵ lại luôn á tao lại mày nó trời ơi đóng tiền nó uổng ra tập gym đi chỉ tập tập mé này nè bơm ngực bơm mông đồ các kiểu Ủa Bảo nói ủa vậy hả Chứ chị đi mấy chỗ khác nó cho yoga không rồi về à Giờ này tao mới hiểu yoga kiếm ăn dễ quá Đúng không Nên có mấy thằng nó làm cái gì đồng tiền mà nó láo Nó mấy em Yoga kiếm ăn dễ quá mướn giáo viên yoga đứng lớp dạy cái tưng tưng bẻ bẻ bẻ vài cái Lớp học hai ba chục người kiếm ăn dễ không ừ, ở trong khi đầu tư phòng gym phải tốn máy hàng chi không cho con gái tập gym tốn cái tập yoga không bây giờ tao mới hiểu tại sao giờ mấy nhỏ nó, nó, nó thích yoga vậy đó nó bị nhồi sọ mấy em ơi nó bởi vậy nói về cái câu chuyện làm ăn á bên quận 12 á thì nó rất là nhiều vấn đề đúng không anh sẽ từ từ từ anh sẽ tư vấn cho em nghe những cái hài lắm sợ ma nghe vụ này chưa nghe vụ sợ ma chưa ủa sao tự nhiên vlog giống như tám chuyện vậy bà ủa trinh chia sẻ kinh doanh gì kỳ vậy nhưng mà thôi lỡ rồi kệ nói chuyện giao lưu với nhau nha cái tầng 2 của anh á là cái tầng nhà vệ sinh đó có mấy cái bà suốt đời chưa biết cái thang máy là cái gì luôn đi tập gym bả vô á bà thang máy cứ tới tầng tầng hai là nó mở cửa tầng hai là nó mở cửa tầng hai là nó mở cửa bả nó chết mẹ rồi cái nhà này trước xây chúng nhỏ quan hồn thiện nữ gì nè con nhỏ này hồn chưa chưa siêu nè nên nó nó nó nó nó nó sống ở tầng hai nè nó hay nhấn cho thang máy mở cửa tầng hai nè ghê không em bởi vậy dân việt nam mình nó nhiều người, người ta quê đáng thương luôn á nó quê đáng thương luôn á vậy thì á mấy em có hay biết tại sao thang máy nó hay mở cửa tầng 2 mà nó mở cửa tầng khác không nope tại vì tầng 2 là cái tầng toilet ông ơi toilet thằng đạt trả đi đúng không thí dụ nè bây giờ thằng đạt đi nó bắt toilet nó chạy vô tầng 2 đúng không đi toilet đi xong ra nhấn nó nhấn lên tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7 gì đó không biết nó hoặc xuống tầng G, tầng 1 gì đó nó nhấn nó đợi chừng à, nửa phút nó chán nó bỏ đi thì cái thang máy lập trình sẵn đúng không mấy em thì nó tới tầng 2 do ông đạt nhấn nó mở nhưng mà giờ ông đạt đợi lâu quá đi mất mẹ rồi thì tự nhiên mở ra không thấy ai thôi cái bà nó chết mẹ rồi thằng máy nó mở ra không thấy ai sợ quá nó tật ngộ nha sợ mà cứ đi thang máy mới chịu mà sợ đi thang bộ đi thang bộ bao đẹp luôn đá ra nít luôn mét hai luôn không đi đi thang máy xong rồi mấy gặp tôi thiệt mẹ cũng đã chửi nhân viên ta chứ cái lớp nhân viên trước của tao nó đầu bò à nữa nó mới giải thích mấy em nó chết mẹ có ma thiệt anh gì ơi thôi em dám làm đâu em sợ ma quá <laughs> oh my god mẹ mẹ má má cho cho má tụi này đi ăn đi học đi tốn tiền quá má ơi nó nói chuyện vậy lắm em còn chưa kể cái này mới hài nè mấy em còn cái nữa nghe không nghe không like like like đi kể cho nghe cái nữa đó là gọi là à, à, bây giờ á tự nhiên vô thang máy xong nó tắt điện nó thui nhốt luôn mày chết mẹ rồi rồi má thang máy kỳ quá nhớ tới tôi rồi giờ sao ra quá gào tét này đó các kiểu móc điện thoại gọi từ lưa luôn biết sao không biết sao không mấy em ông bây giờ thang máy tắt điện tới thui bị nhốt luôn không biết sao hết trơn hết á biết sao tại cái tật nhiều chuyện cái tật nhiều chuyện thôi mẹ nó đi thang máy hai có hai bà thôi đúng không thêm nhỏ gái nữa thành cái gì thành gì nhỏ gái coi như cái dịch đi nhưng, nhưng coi như con dịch đi ta nói là gì bỏ hai đàn bà với dịch thỉnh chợ đúng chưa đổ vô tám chuyện không mà không lo nhấn nút thì thang máy nó vô đương nhiên mày vô thang máy mà tụi em tám chuyện không tụi em nhấn nút nó biết làm gì thì nó chờ chừng 15 giây nó tắt đèn chứ chi nó tưởng nó thang máy không ai thì nó tắt đèn chứ sao đúng không còn tụi em muốn góp ý nhà sản xuất thì đợi cảm biến đi cảm biến đo hơi người gì đó chuyện đó tính sau nhưng mà cái chuyện thang máy á mà đi vô á mà không nhấn nó tắt đèn là cái chuyện bình thường đúng không ông vô phải nhấn nút máy nó mới đi chứ ai biết ông vô làm gì đúng không nhiều khi thang máy lập trình nó khôn quá nó nó nó nó xem những bộ phim huyền thoại là tai nạn trong thang máy của CRB đúng không hay là nữ sinh thang máy gì đó nó hiểu ý ông mới vô thang máy không nhấn gì hết tắt đèn cho tụi bay dễ hành sự đúng không em like đi like đi lại lại lại lại đâu thấy đúng trend ghê chưa đã thấy giám đốc mà đúng trend nhanh không <laughs> đúng không em bây giờ tôi nói cái điều muốn nói ở đây là cái gì đó bây giờ việt nam phát triển gym không hề dễ không hề dễ nó mắc cười lắm em nó có những chuyện mà thật sự anh là người đầu tiên anh là người tiên phong á nó mới có mấy cảnh tượng này nó mới có mấy cảnh tượng này nó nó, nó thật sự không biết giải thích làm sao nhưng mà tất nhiên người ta mà một lần hai lần ba lần thì người ta cũng sẽ biết thôi đó thì à, bên vùng 2 nó có những câu chuyện như vậy và nó còn nhiều câu chuyện khác nữa tự nhiên cái bao cát nó rung tự nhiên không có chuyện bao cát nó rung mày đố tụi bay gì vậy con ma đánh bao cát hả đúng không không có gì trơn bao cát đó vấn đề kinh doanh gym đó mấy em anh chia sẻ rất là thật luôn anh chia sẻ những câu chuyện thực tế trong đời sống đó và quay lại vấn đề chính là mình kinh doanh trong cái corona này như thế nào là phải đủ trend thôi đúng không cái dịch corona này hay là cái gì đó các bạn làm marketing online các bạn cần phải biết đú trend đú trend nó có nhiều nghệ thuật đúng không giống như ờ, anh Lamigo sóc nam tụi nó vậy đó <laughs> là anh đú trend đó đó trời ơi tức nó vô nhắn tin nó chửi quá trời luôn mày nó tao nói con mẹ gì mà kích tao mày ngon mà cho cái hạn đi ghê không mày ngon mà cho cái hạn đi nó ok cứ giờ hành chánh tới 535 lê dân khương nhớ cầm theo 1 triệu tối thiểu xong nó ngàn triệu nó bỏ luôn nó nản luôn nó không đi nó nó không hẹn nữa mấy em thôi anh vậy đó mày mày nổ địa chỉ cho bố đó mày ngon mà cho cái hẹn đi thì cứ 535 Lê Văn Khương giờ hành chánh cầm theo 1 triệu tối thiểu welcome các bạn đến với 535 Lê Văn Khương phòng gym Hiệp Thành quận 12 nãy giờ video quảng cáo đó ba wow. like điểm em thôi tạm biệt đó là video đề ba hẹn gặp các em trong video sau nhớ cái sụt tụi bay quay video 12 hình tụi bay phải làm những cái đoạn nhạc rồi nó vô chèn chèn chèn trong video cho dài nha mày ừ, tao quảng cáo là chính đó